Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế một ly sinh tố dâu. Thì pha chế một ly sinh tố dâu gồm có là 70 100 g dâu, 30 ml sữa đặc, 30 ml sữa tươi, 30 ml nước đường. Cách làm như sau. Rồi mình sẽ cho 70 đến 100 g dâu 30 ml sữa tươi ba mươi ml nước đường ba mươi ml sữa đặc mình đổ trực tiếp vô bên trong rồi mình sẽ cho một cục đá rồi mình sẽ đổi sản phẩm trực tiếp ra ly rồi mình sẽ cho một cái ống hút một cái khoái mình cho một trái cherry hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo